Xin kính chào toàn thể quý đầu tư đến với buổi phân tích nhận định thị trường tuần cuối cùng của tháng 7 của kênh đầu tư TGC Hồng Phạm. Như quý biết ạ, thì tuần qua là một tuần biến động ờ, khá là giằng co của cậu vàng. Cậu vàng hai phe gấu và bò uh, chiến đấu với nhau quyết liệt quanh vùng giá 1800 và cuối cùng đóng cửa thì phe bò vẫn tạm thời khống chế được tình hình, tức là giá đóng cửa 1802. À, ờ, tuần qua chúng ta nhìn thấy là 4 lần trong một tuần có 5 phiên thì 4 phiên giá vàng bị đẩy xuống vùng 1795 sau đó nhanh chóng uh, đội quân bò vào cuộc và đẩy giá lên trên 1800 nói chung là cái vùng 1800 hiện tại đang là một vùng tranh chấp rất là quyết liệt và cận dưới của nó sâu nhất có thể tiến về được đến vùng là 1785 còn một khi mà giữ được cái vùng này và đẩy giá vào thế quay lên đóng cửa ngày daily mà vượt được 12 à, 1815 thì lúc đó cậu vàng sẽ tiếp tục vào xu hướng tăng đấy nếu chúng ta nhìn thì chúng ta hoàn toàn nhìn thấy cậu vàng đang ở tính trong nhịp ngắn sóng ngắn kể từ cái đáy 1750 à, thì cậu vàng đang ở cái nhịp sóng à, điều chỉnh B đây điều chỉnh 1 2 đang ở sóng điều chỉnh 2 sau sóng điều chỉnh 2 sẽ là sóng tăng 3 thôi do vậy chúng ta chờ đợi xem cậu vàng sẽ đi theo xu hướng như thế nào nhé đó là về diễn biến tuần qua tuần qua thì với cái việc chúng ta mua quanh vùng 1795 ờ, thì rất là thành công một tuần thì chúng ta có bốn lệnh khớp ở vùng đó và chúng ta chốt lời liên tục ngay cả khách hàng của tôi cũng vậy thôi trong tuần liên tục chốt lời ở cái vùng 1795 vì tôi cho mua rất nhiều ở vùng đấy 1795 này 1794 này liên tục khớp luôn 17955 này tức là trong tuần 1792 này trong tuần qua thì tôi liên tục cho mua mua đúng ở khu vực đấy thôi và cũng một tuần thì bốn phiên chốt lời <laughs> đấy là những cái chiến lược ngắn nó cũng rất là phù hợp thôi bởi vì mua vùng đó chốt lời 15 đô dừng lỗ 56 đô thì nó cũng rất là phù hợp à, tuần tới Trước khi điều tuần tới thì chúng ta sẽ điểm qua tin nhé. Tuần qua thì như tuần tôi nói là không có nhiều thông tin quan trọng. Đầu tuần thì có cuộc họp của OPEC và OPEC đã đạt được thỏa thuận là sẽ quyết định tăng sản lượng cũng như tính lại cái giá cơ sở của UAE. Nên à, cái căng thẳng về cái à, sản lượng và không đạt được thỏa thuận của OPEC nó tạm thời được gạt bỏ đi. Trong tuần qua thì về thông tin kinh tế thì chúng ta không có nhiều thông tin kinh tế mạnh đấy ngày thứ hai à, thì chúng ta có chủ tịch uh, Biden phát biểu này ngày thứ ba thì chúng ta có giấy phép xây dựng này uh, lượng nhà khởi công mới này hai tin này một tin xấu một tin tốt và không thay đổi nhiều so với dự kiến nên không gây ra biến động xáo rộng trên thị trường tài chính ngày thứ tư chúng ta có dự trữ dầu thô này thì dự trữ dầu thô là tăng 2,1 triệu thùng à, điều này nó cũng không lạ bởi vì chúng ta biết là nhu cầu đi lại của Mỹ tạm thời nó lại bị gián đoạn bởi vì là dịch bùng phát trở lại của dịch Covid đó đặc biệt Việt Nam chúng ta biết rồi Việt Nam chúng ta bùng nổ rất là ghê gớm đúng không ạ đến hôm nay hơn 9.000 ca một ngày chúng ta nên nhớ nhé ba đợt dịch trước chúng ta mới có 3.500 ca mà bây giờ chúng ta có 9.000 ca một ngày mà dân số chúng ta 97 triệu nếu chúng ta nhân với dân số Mỹ hơn 300 triệu ấy, thì chúng ta phải tương đương 30.000 ca một ngày lượng Covid của chúng ta hiện nay là đang bùng nổ rất là kinh khủng đấy không dám gì Mỹ thời kỳ bùng nổ 3 40.000 ca một ngày đâu vì chúng ta dân số chúng ta chưa đầy bằng 1 phần 3 dân số Mỹ thì chúng ta 90.000 ca một ngày là kinh khủng rồi mà chúng ta biết rồi hai thành phố lớn nhất Hà Nội Hồ Chí Minh đều phong tỏa giờ 19 tỉnh phía Nam cũng phong tỏa rồi nói chung kinh tế chúng ta quý 3 sẽ rất là khó khăn còn chúng ta đợi xem à, đối với Mỹ ngày thứ 5 ờ, thì chúng ta có doanh số bán nhà cũ giảm một chút so với dự kiến ngày thứ 6 thì chúng ta có chỉ số PMI à, ờ, cũng giảm giảm nhẹ nói chung là tự chung là tuần qua không có thông tin quá mạnh và diễn biến của cậu vàng nó cũng phù hợp là đi sideways rằng co quanh tám thôi à, còn tâm điểm tuần tới của chúng ta sẽ như thế nào tuần tới thì chúng ta sẽ có tâm điểm quan trọng nhất chính là cuộc họp uh, ờ, FOMC vào giữa tuần nhé đêm thứ tư dạng sáng ngày thứ năm bên cạnh đó tuần tới chúng ta sẽ có những thông tin kinh tế quan trọng khác không phải mình cuộc họp FOMC đâu thứ nhất là ngày thứ hai thì chúng ta không có thông tin quan trọng lắm vào lúc 10 giờ tối thì chúng ta có thông tin là doanh số bán nhà mới dự kiến là tăng nhẹ à, tháng trước là 769 ngàn à, giao dịch tháng này dự kiến 800 ngàn giao dịch ngày thứ ba chúng ta bắt đầu có tin à, vào lúc 10 giờ tối vào lúc 8 giờ 30 tối ngày thứ ba chúng ta có thông tin là đơn đặt hàng hóa lâu bền và đơn đặt hàng hóa lâu bền lõi cái này thì nó cho chúng ta thấy cái sức khỏe sản xuất của nền kinh tế tức là số ờ, đơn về hàng hóa sản xuất đấy à, vào lúc 10 ờ, giờ thì chúng ta có niềm tin tiêu dùng về tài chính đây là khảo sát trên 30.000 hộ gia đình à, cũng khá là quan trọng vào ngày thứ tư ngày thứ tư thì chúng ta đây ngày thứ tư chúng ta sẽ có là vào lúc 8 giờ 30 này có mấy tin liên tục này thứ nhất là tin uh, cán cân thương mại này thì cái này chắc chắn là Mỹ thâm hụt rồi 88 tỷ đô cũng không có gì bất ngờ đó, niềm tin uh, dự trữ dầu thô này 10 giờ này à, và đêm ngày thứ tư dạng sáng ngày thứ năm vào lúc 1 giờ chúng ta sẽ có cuộc họp LMC của hòm này thì nhiều khả năng nó sẽ không có gì biến động mạnh lãi suất sẽ vẫn giữ nguyên à, QE vẫn giữ nguyên tuy nhiên giới đầu tư sẽ quan tâm đến ờ, cái thông điệp Fed gửi ra ờ, về cái ờ, lộ trình QE sẽ nhiều khả năng thì đến tháng 9 Fed mình công bố là cái thu hẹp QE và quy mô thu hẹp như nào nhưng mà có thể tháng 7 này nó sẽ đưa ra phát ra những cái tín hiệu bàn là về QE nên nếu xuất hiện thì nó sẽ gây ra xáo trộn trên thị trường tài chính còn lãi suất thì tôi dự kiến nó vẫn không gì thay đổi cả không phải phần trăm không có gì thay đổi và phép họp báo đến ngày thứ năm thì ờ, chúng ta sẽ có thông tin là GDP của Mỹ quý 2 này dự kiến tăng rất là mạnh 8,5% so với 6,4% quý 1 Đấy à, bên cạnh đó vẫn có thông tin như thường lệ số người nộp đơn trợ cấp thân nghiệp à, doanh số bán nhà cũ đã qua sử dụng doanh số nhà chờ bán tôi xin lỗi tôi nhầm tỷ lệ nhà chờ bán à, thứ hai là dự trữ ga này đó là những thông tin ngày thứ năm và ngày thứ sáu cũng là một ngày có thông tin mạnh à, tâm điểm ngày thứ sáu chính là chỉ số PCE chỉ số Core CPI à, Core PCE chỉ số này là được phép xây dựng dùng để đo lường lạm phát chỉ số này hiện nay tháng trước là 3,4% à, nếu tháng này dự kiến tăng 0,6 nữa nó lên gần 4% đây là một chỉ số cơ sở các bạn nên nhớ nhé CPI không phải là chỉ số phép dùng để điều chỉnh lãi suất đâu mà chỉ số Core PCE này mới là index này mới là chỉ số phép xây dựng để theo dõi lạm phát khi nó đã trừ đi uh, những ta biến động của giá năng lượng và thực phẩm hai cái mặt hàng hóa rất dễ biến động đấy và dự kiến kỳ này tăng rất mạnh 0,6% bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có chỉ số PMI Chicago này niềm tin tiêu dùng này và chỉ số lạm phát kỳ vọng chúng ta nên nhớ là lạm phát kỳ vọng tháng trước là tăng vọt nhá à, tăng vọt từ mức 3,1% lên 4,8%. Lạm phát kỳ vọng này là được khảo sát giữa uh, của người tiêu dùng. Người tiêu dùng hiện nay để lạm phát kỳ vọng của một năm tới họ đang kỳ vọng là năm sau lãi suất ờ, lạm phát tăng rất là cao đấy, 3,4,8% đấy. Điều này cho thấy là người tiêu dùng đang khá bất an về lạm phát chứ không hề đơn giản là việc lạm phát nó chỉ là nhất thời như Fed giải thích đâu. Nhưng bất an về lạm phát đó là toàn bộ thông tin tuần tới như vậy tuần tới trừ ngày thứ hai ra thì từ ngày thứ ba chúng ta liên tục có thông tin quan trọng trong tuần và tuần sau cũng là một tuần cuối tháng nó hứa hẹn sẽ một tuần giao dịch nhộn nhịp trên thị trường tài chính và cũng rất có thể nếu có những thông tin bất ngờ từ cuộc họp của FOMC thì nó sẽ có thể gây xáo trộn lên thị trường tài chính nên các bạn lưu ý này à, với kinh nghiệm giao dịch thì tại những cái tuần cuối tháng mà lại có như nhiều thông tin mạnh như này thì các bạn hết sức cẩn thận bảo vệ thành quả nhé vì rất có thể các bạn ờ, kiếm 3 tuần lại đốt trong một hai phiên đó cẩn thận chúng ta giao dịch hết sức cẩn thận trong tuần sau bạn nào mà ít kinh nghiệm yếu bóng vía thì hạn chế giao dịch còn các bạn giao dịch thì không nên giao dịch chen quá mạnh trong tuần sau vì tuần sau hứa hẹn sẽ một tuần biến động và rất có thể nhà cái sẽ đánh tất toán trạng thái cuối tháng nên chúng ta lưu ý điều đó tất nhiên là có thể nó không xảy ra nhưng cũng có thể nó xảy ra thì tôi chỉ chia sẻ kinh nghiệm để các bạn lưu ý tuần sau các bạn hết sức hạn chế bạn nào mà trong tháng ăn nhiều rồi thì nên bảo vệ thành quả là chính nhá không nên ham hú khi sóng to sóng to gió lớn là dễ bị chìm thuyền lắm đấy đó là về yếu tố thông tin còn bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích chi tiết về kỹ thuật thôi trước khi đi vào cậu vàng và các cặp tiền tệ chúng ta sẽ phân tích chỉ số DG à, DG tuần qua thì biến động cũng là bốn phiên tăng nhẹ một phiên giảm ngược lại với vàng DG thì đang hướng tới đường viền cổ sau khi tạo mô hình hai đáy ở 895 đang hướng tới đường viền cổ ở vùng giá 933 934 Đấy, tuần qua chạm đến 93 rồi tuần tới dự kiến DG có thể tiếp tục tăng trở lại vùng giá trên 93 trước khi điều chỉnh trở lại cá nhân tôi nhìn kỹ thuật thì DI khi chạm đến sau khi test đường viền cổ này sẽ không qua ngay đâu nhiều khả năng sẽ có một nhịp hồi test lại MA200 quanh vùng 915 sau đó mới đi lên do vậy là nhiều khả năng tuần tới sẽ là một tuần biến động khá mạnh của chỉ số DG lên xuống chúng ta chưa biết nhé vì giá hiện nay đang 929 nó có thể lên 934 trước khi xuống hoặc là xuống trước xuống 925 trước khi lên chưa biết được đối với cầu vàng thì ờ, chúng ta nhìn thấy bốn phiên tuần trước thể hiện rõ cái lực đẩy tức là phe bò rất là chủ động giữ giá trên 1800 do vậy tuần tới phe bò sẽ tiếp tục chống đỡ ở cái khu vực này đó có thể đấy nó sẽ được nới rộng thêm một chút do biên độ tuần tức là có thể xuống tối đa 1785 đó đáy hỗ trợ do vậy khu vực mua của chúng ta tuần tới sẽ là 1790 cộng trừ 5 đô nhé. còn chúng ta sẽ dừng lỗ khi phá phá qua 1780 còn hướng chốt lời của chúng ta thì trước mắt chúng ta sẽ chốt lời trước 1810 đấy khi nào đóng cửa trên 1813 chúng ta tiếp tục mua lên và lúc đó sẽ hướng đến vùng 1833 chúng ta lưu ý nhé tuần tới sẽ chia làm hai khúc đó khúc đầu tiên là chúng ta mua ở quanh 1790 cộng trừ 5 đô thì chúng ta chốt lời 1810 nhá dừng lỗ phá qua 1780 Đấy. khúc thứ hai là khi giá đóng cửa trên 1813 thì chúng ta lại canh mua quanh 1008 và chúng ta dừng lỗ 7 đến 10 đô còn chốt lời 230 đô đó là cậu vàng còn hiện nay thì phe gấu đó, có muốn áp lực để dìm giá xuống nhưng mà phe bò đang khá chủ động vấn đề là phe bò sẽ chặn giá ở đâu để đảo chiều thì chúng ta chưa biết đây đang là sóng 2 điều chỉnh nhá thông thường sóng 2 điều chỉnh thì nó hay thoái lui về mức Fibo 50% đến 618 mức 618 đang ở 1792 50% đang 1792 và 618 1782 do vậy chúng ta dừng lỗ ở 1780 là phù hợp còn mua quanh Fibo 50 cộng trừ là rất là phù hợp trong tuần tới sóng điều chỉnh 2 sẽ sớm kết thúc thôi có một điểm trung hạn chúng ta nhìn nhá MA50 đã cắt lên trên MA200 do vậy giá sớm muộn hiện nay giá sẽ lấy MA200 làm có thể gọi là vạch số 0 thì giá sẽ dao động xung quanh MA200 nhé khi mà 50 cắt lên thì giá sẽ có xu hướng là dao động con lắc quanh M200 đó M200 đang nằm ở 1823 đó thì chúng ta có thể cộng trừ 230 đô thì ra thôi đó là về cậu vàng nhé chiến lược tuần tới cũng sẽ là như vậy thôi còn đối với các cặp tiền tệ thì uh, cặp Uzi đang xuống tăng phục hồi do vậy tuần tới Uzi hoàn toàn có thể test đỉnh cũ, thì men theo cái chen này uh, 1 1 111 chúng ta nếu muốn uh, mua thì không có điểm đâu nhưng nếu giá tuần tới mà lên test được gần đỉnh cũ này 1113 1115 các bạn có thể bán và dừng lỗ 50 pip còn chốt lời 150 pip cho tôi đối với u cạc giá đang tăng có cái chen hỗ trợ do vậy tuần tới chúng ta ưu tiên canh mua thôi khi giá test về cái khu vực chen hỗ trợ này Đấy 1.2480 2490 chúng ta mua dừng lỗ 50 pip và chốt lời 150 pip cho tôi EU thì tuần tới test đường viền cổ tôi nghĩ là chúng ta không nên giao dịch EU thời điểm hiện tại cá nhân tôi đánh giá test đường viền cổ nó sẽ đi lên đấy nhưng mà tốt nhất là chúng ta không rơi vào AU thì chúng ta cũng phải chờ phục hồi lên thì chúng ta mới bán được xuống chung là canh bán không canh mua nhé AU xuống chung không canh mua canh bán à, nếu giá phục hồi lên nhé trở lại test được MA 200 quanh 0.7580 830 thì chúng ta bán nhé dừng lỗ 50 pip và chốt là 200 pip cho tôi GU cũng vậy ưu tiên chúng ta canh bán không canh mua nhé nếu GU tuần tới test lên khu vực này thì chúng ta bán này đấy 1.3 900 1.39 chúng ta bán chúng ta GU chúng ta phải dừng lỗ 60 pip còn chốt lời các bạn chốt lời 200 pip cho tôi đó là đối với các cặp tiền tệ forex gri chúng ta không nên giao dịch nhé tôi nhìn xuống xuống của nó nhưng không được quá đẹp cây đến tuần trước rút chân rất là mạnh nên nó không thể hiện rõ xu hướng đối với à, các chỉ số khác dầu Dầu thì xu hướng ờ, giảm giá phục hồi trở lại vùng giá 72, 73 khá rõ nét. Chúng ta hoàn toàn tiếp tục canh bán dầu nhé. Cá nhân tôi đánh giá thì dầu đã kết thúc sóng A, bây giờ đang sóng điều chỉnh B, nó đang mò đỉnh quanh vùng 72, 73. Do vậy, tuần tới chúng ta canh giá đang 72, chúng ta canh giá 73 dưới 73 chúng ta bán. Dừng lỗ 75 nhé. Chốt lời ngắn nhất là 65, xa hơn thì chúng ta tiến về vùng giá 60, 58. Đấy do dạ vậy dầu bán 72 73 dừng lỗ hơn hai giá mà chốt lời bèo nhất cũng 78 giá rồi còn xa thì chúng ta bạn nào mà muốn chốt xa thì đợi đáy của sóng C tôi kỳ vọng vùng là 5760 thì rõ ràng nếu nó về đáy sóng C này thì chúng ta chốt lời đến 15 giá rồi 13 15 giá thì mức dừng lỗ 23 giá là chấp nhận được đó là đối với dầu dầu thì xu xuống đang khá gió các bạn nhé trên chart 4 của nó thì MA50 đã cắt MA200 rồi giá đang test MA200 quanh MA200 này sẽ sớm đảo chiều thôi do vậy tôi khuyến nghị tuần tới tích cực giao dịch dầu vàng còn hạn chế giao dịch uh, chỉ số chứng khoán tại sao hạn chế thì tôi sẽ chỉ ngay ở thời điểm hiện tại thôi chỉ có chứng khoán Mỹ hiện nay ạ thì nó vẫn đang loanh quanh quanh đỉnh 35 000 rất nhiều cơ hội để xuống nhưng giá lại chưa xuống cái điều này nó đang khá là khó cho các bạn mua lên thì chắc chắn không mua lên được rồi nhưng bán xuống thì chúng ta chưa biết là giá đi xuống ngay hay không do vậy cốt nhất chỉ số chứng khoán Mỹ bạn nào tham gia bán thì vẫn có thể bán đấy nhưng ngược lại là chúng ta phải dừng lỗ thôi đấy. giá đang 35.100 này đỉnh cũ tôi nghĩ nó có thể phá nhẹ đó nó đang ra những cái mô hình nó gần giống 208 chúng ta nhìn thấy này 208 động phá vượt đỉnh vượt đỉnh trong một cây nến sau đó còn có một cây đến tuần nữa tức là nó chậm 2 tuần sau đó nó mới quay đầu xuống mạnh do vậy chứng khoán Mỹ hiện thời nó cũng hoàn toàn có thể lặp lại MACD thì phân kỳ rồi phân kỳ chỉ báo xuống nhưng mà giá chưa xuống thôi tức là chỉ báo kỹ thuật đang đi trước chỉ báo giá còn tại sao tôi bảo không mua lên rất nhiều bạn ở phá đỉnh mua lên thì tôi khẳng định với các bạn là không được mua lên nhé không phải đơn giản bây giờ nó đang ở đỉnh cao nếu chúng ta nhìn theo chen dài nhé đây chứng khoán Mỹ đây đó, nó đã vượt rất sâu ra ngoài cái giải lệch chuẩn và tất cả chỉ số tôi theo dõi chỉ số lớn trên thế giới mỗi khi lệch sâu ra giai đoạn lệch chuẩn này thì đều lên thang bộ xuống thang máy thôi Đấy. với cái giải lệch chuẩn này chứng khoán Mỹ trong nhịp điều chỉnh tới nó đang tăng hơn một năm từ 18.000 trở lên đến 35.000 và nay mai khi xuống dưới 18.000 nó sẽ mất chưa đến thời gian một năm các bạn nhé không tin tôi sẽ khảo sát luôn các chỉ số trước cho các bạn xem đây chỉ số chứng khoán euro à, năm 2000 cũng vượt ra sâu ra ngoài giải lệch chuẩn sau đó chỉ số chứng khoán euro thì sao từ 5.006 xuống 2.000 trong vòng 3 năm đó khi nó lên nó lên lâu hơn nó lên cũng mất 3 năm chỉ số chứng khoán Nhật 580 cũng vậy đi rất nhanh từ vùng giá 15.000 lên 40.000 và từ 40.000 lao rất nhanh về 15.000 đấy khi nó vượt sâu ra lệch chuẩn này chỉ số chứng khoán Mỹ hiện nay thì đang ở ngoài lệch chuẩn chúng ta nhìn thì cảm giác nó cảm giác rất mạnh mẽ nhưng thực ra nó đuối rồi nó ngày chết thì sắp điểm nhưng chúng ta không biết là nó sẽ kéo dài là một tuần hai tuần hay thêm một tháng hai tháng nữa đâu chết thì chắc chắn chết do vậy mua thì chắc chắn là không mua nhưng xuống thì chưa nhìn thấy tín hiệu tuần trước nó ra tín hiệu xuống khá rõ nhưng mà sau đó lại quay lên không thể nói được hai tuần liên tiếp ra đến đảo chiều cuối cùng lại không đảo chiều hiện nay nó đang có một chút nó khó khăn à, hoặc là chỉ số chứng khoán Trung Quốc này chúng ta nhìn thấy này hai lần liên tiếp vượt ra ngoài và nhanh chóng quay trở lại thôi tất cả những đợt này đều rơi trong nước mắt đều giảm tầm 65 70 phần trăm đó rất là kinh khủng đấy không đơn giản đâu ngay cả dầu cũng vậy thôi chúng ta nhìn cái năm 2008 này khi dầu tăng nhanh lên 150 sau rơi tõm một phát về 30 đó mỗi khi mà giá nó tiến sâu ra ngoài độ lệch chuẩn ở trên cái thước khung thời gian đo xa ít cũng là 50 năm như chứng khoán Mỹ hiện nay đo đến 100 năm thì khi mà nó cái gì nó bất thường tất nhiên là cái quãng thời gian 100 năm rất là dài do vậy cái độ dài lệch chuẩn của nó nó có thể rất là sâu có thể nó lệch chuẩn đến cuối năm nay thì sao chúng ta chưa biết được nhưng mà cái việc nó rơi mạnh thì chắc chắn sẽ xảy ra do vậy không nên ngồi ở trên ngọn cây mua lên tuyệt đối không nhá còn các bạn không bán xuống tốt nhất đứng ra ngoài chúng ta tìm những cặp nào rõ hơn ví dụ như dầu này hiện nay xuống, xuống điều chỉnh đang rõ dầu thì dài hạn sẽ tiếp tục tăng nhưng mà trung hạn của nó sẽ điều chỉnh Đấy, trước mắt nó điều chỉnh về vùng giá là năm à, bảy sáu mươi đã sau đó nó sẽ tính tiếp xem là đi hay không đi lên hay xuống Đấy. dầu trước mắt là test về M200 đã rồi tính tiếp xem lên xuống thế nào tính sau à, còn đối với tiền điện tử tiền điện tử thì BTC hiện nay đang ra thế khá khoai nhất à, ờ, tuần trước là một tuần BTC đóng cửa thấp 31.500 có cơ hội rất lớn để BTC phá mốc 29.000 lao dốc xuống vùng giá 20-22.000 nhưng BTC không xuống đóng cửa tuần này là đang là một nến đẩy tăng rất là mạnh gần cuối tuần rồi chưa biết mai có biến động gì bất ngờ không và nếu chúng ta nhìn chart tháng nhé đây là tháng thứ ba liên tiếp BTC có đợt chân dưới đẩy do vậy chỉ cần BTC đẩy cho lên nến xanh thì thì nó sẽ lại là một tuần tháng rất là thuận lợi cho tháng tiếp theo là tháng tăng giá do vậy chúng ta cần quan sát à, BTC đóng cửa tháng à, còn đối với tuần nhé chỉ cần giá được đẩy lên trên 35.700 là chúng ta có thể tham gia mua lên rất nhiều tuần BTC không đẩy qua rồi bây giờ chỉ cần giá đẩy qua 35.600 thôi chúng ta có thể tham gia mua lên nhé còn giá hiện nay đang là 30 3.900 rồi 34 rồi chỉ còn cách có nghìn mấy trăm giá nữa nên nó cũng không còn nhiều chúng ta kiên nhẫn chờ đợi đi vì nếu BTC đẩy qua được 35.600 thì mốc sẽ hướng đến vùng giá 41.000 xa hơn là 47.000 do vậy mốc phía trước đường mới rộng đó do vậy chúng ta nên chờ đợi ờ, cá nhân tôi thì với cái nến đóng cửa tuần nếu BTC giữ nguyên ở đây thì phải đến 80% là BTC sẽ tăng giá tất nhiên là nếu đóng cửa trên 34.000 này nhé còn hiện nay tuần chưa kết thúc còn một phiên ngày mai nữa nên chuyện gì cũng có thể xảy ra nên chúng ta đặc biệt phải quan tâm đến cái mốc đóng cửa uh, ờ, đến ngày nếu nào vượt 35.700 này thì chúng ta mới quan tâm nhé ETH thì cũng tương tự BTC thôi đấy đóng cửa tuần rất mạnh đấy các bạn nó có cơ hội rất lớn đấy ba lần à, chạm mà nghìn bảy quay đầu rồi cũng là 3 tháng liên tiếp rút chân ừ. tương tự BTC thôi ETH cũng vậy giá mà đóng cửa trên hai nghìn ba các bạn có thể mua lên nhé lúc đó sẽ hướng đến vùng giá hai nghìn tám và xa hơn là ba nghìn ba. hiện nay giá đang hai nghìn à, một trăm tám ba rồi trên hai nghìn ba các bạn nhé thực ra là 2320 thì đúng hơn đóng cửa daily trên đó thì chúng ta mới mua lên chuẩn thì các bạn đặt 2350 chuẩn đó là đối ứng tiền điện tử còn đối ứng chứng khoán Việt Nam nhé rất nhiều bạn ờ, cũng hỏi tôi nhưng tôi sẽ không trả lời riêng tôi phân tích luôn ở đây thôi thì chứng khoán Việt Nam thì tôi vẫn view ờ, từ đầu rồi chứng khoán Việt Nam ờ, test vùng 132X sẽ phục hồi trở lên vùng giá nghìn ba và sẽ quay xuống trước mắt là test hướng lên vùng giá là 1160 1180 sau đó sẽ có một nhịp hồi lên trở lại vùng giá 123X ờ, và hướng cuối cùng sẽ là hướng lên vùng giá nghìn 1001 nhé đây là chứng khoán Việt Nam và các bạn cứ theo đấy mà giao dịch thôi đối với chỉ số VN30 e thì nó sẽ đồng pha với VN e Index nhá trước mắt thì nó sẽ hướng về vùng giá là 1260 1270 sau đó phục hồi trở lên vùng 1350 và hướng đến vùng giá 1200 1180 đó sẽ tiếp tục chen xuống thôi bất chấp thế giới lập đỉnh nhá đó là toàn bộ phân tích nhận định ờ, chiến lược tuần tới tôi lưu ý quý vị tuần tới là một tuần cuối tháng nhá sẽ có nhiều biến động do vậy các bạn hết sức lưu ý cẩn thận trong giao dịch chúc quý đầu tư giao dịch một tuần thành công